Chào các bạn, chào mừng ờ, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay mình ờ, ở nhà các bạn, mình làm vườn này để Mình ờ, ra vườn mình thấy cái cây sắn, đây cái cây sắn này nó khá là to rồi các bạn Mình sẽ nhổ nó lên để phơi các bạn Phơi cho ra xúc ra cầm nó ăn Rồi các bạn này xem hết video clip của Đất nó khá là cứng các bạn, không nhổ được Cho nên mình phải đào xung quanh gốc nó để <clears throat> tạo cho cái đất tơi xốp mình mới nhổ được lên lấy được cái củ nó các bạn nhé các bạn mình moi moi nó ra có cái củ đây rồi các bạn và mình sẽ nhổ nó lên hơi khó nhổ đấy xem em Đẩy nó lên à. Được các bạn khá là mệt các bạn ạ mình đã đào được ờ, cũng khá là nhiều nên cái chắn này vâng mình ờ, cắm xuống các bạn thì là nó ờ, ra củ ấy mình nghĩ là để nó lãng phí mình tận dụng mình đào để cho gia súc nó ăn các bạn và bây giờ mình sẽ rửa đi và mình phơi khô các bạn phơi khô thì để nó được lâu hơn để cho nó ăn dần nó không bị mốc sắn minh nó phơi khô rồi các bạn bây giờ thì mình cho cái da xúc ra cầm nó ăn đấy các bạn để mình ném cho nó ăn thôi rồi rất là hay các bạn đấy, mấy con gà mình nó mấy con gà vịt các bạn rồi nó ăn rất là hăng say luôn đấy, sắn mình uh, nhổ trong phơi tự uh, sản xuất uh, sắn này vãi cho nó ăn này. nhà nuôi mấy con vịt con à, ngan con gà các bạn Đấy. Ăn. sản này mình phơi mình à, cho nó ăn trực tiếp các bạn hoặc là cũng có thể là nghiền nó nát ra sau đó mình trộn với những cái rau là cây chuối các bạn trộn vào nước cho lợn cho gà vịt nó ăn các bạn mình đang à, cho mấy con gà gà vịt nó ăn các bạn bây giờ mình ờ, lấy cái ờ, sắn này các bạn mình ờ, cho con lợn nó ăn xem cái cái, cái ăn không các bạn nhé bởi vì cái sắn này thì nó một cái thức ăn mới nó chưa quen lắm mình sẽ cho nó ăn dần dần con gà nó đang ăn này. đây là cái con heo nái của mình các bạn Đấy, heo nái mình nuôi mình cũng lấy giống rồi mình có video mình phối giống cho nó các bạn bây giờ nó đang mang bầu rồi giờ mình cho nó ăn này. Yêu bập, à bập bập. Phong Phong Đây ăn đây con Ăn đây con Đấy Rồi đang ăn Ăn đây con à, giá lợn heo ở khu vực mình à, thời gian hiện tại vẫn tăng giá các bạn giá vẫn ổn định tầm 80.000 ờ, một cân lợn hơi con này, heo này là trước mình mua thì ờ, hết hơn 7 triệu đó nó gần một tạ mua về mình gây giống vừa rồi thì mình cũng ờ, phối giống như nó cũng thành công rồi các bạn giờ đang chờ nó sinh con đó cái công việc của mình thì ở nông thôn thì cũng tăng gia sản xuất vậy các bạn cây nhà lá vườn rồi cây cối rồi chăn nuôi sản xuất rồi thì mình nhổ mấy cây sắn ấy mình phơi phơi cho cái gia súc gia cầm ăn mình nuôi đấy rồi trồng cây rồi chăn nuôi kết hợp Tôi có lẽ video mình ờ, làm đây dừng lại nha các bạn nhé Các bạn nếu thấy video này hay thì các bạn hãy like và chia sẻ với mình Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh ờ, Và nhấn chuông để nhận nhiều video mới trên kênh của mình Đấy, Xin chào các bạn và hẹn gặp lại